bằng mọi giá khuya nay em phải đột kích tới THVL Sim quận 12 tại 535 Lê Văn Khương phường Hiệp Thành quận 12 lấy những món này về ngay trong rất là quan trọng thời của Duy Nguyễn Ngày hôm qua Duy Nguyễn đã có một cái lệnh nhanh gấp gọn bí mật cho tới anh Trần Đạt đem đến như trên à, kệ của Duy Nguyễn những cái à, loại thực phẩm bổ sung mới như ngũ súp mới súp Bắc Âu mà cụ thể là Na Uy trong một cái hành trình lên lên trên biển dài 5 tháng cực khổ ngày hôm nay đã đến với công ty BBT mà những cái sản phẩm này á, là những sản phẩm mà Duy Nguyễn tâm đắc và chiếu được thật sự á, thì à, không có định quay clip đâu các bạn em quay trả làm gì hết á nhưng mà tại vì à, bữa nay là Duy Nguyễn không được khỏe bữa nay Duy Nguyễn hơi bị à, cái gì đó nói chung qua bị bầu quá <coughs> thì à, nay có chút xíu vấn đề sức khỏe nên à, Duy Nguyễn xuống đây lấy cái loại này mong đợi nhất lần này đây là một cái loại mà protein uống liền nó rất là tiện các này rất là tiện không phải quảng cáo thật sự cái này bạn mua khó hơn khó lắm khó lắm nhưng mà mua là mua nha à, uống liền để phục vụ bổ sung là sức khỏe của mình nói chung là tiện lắm bạn sáng trưa chiều tối lúc nào cũng được không cần phải pha rồi lắc về đấy bỏ tủ lạnh và không có tủ lạnh lấy ra bỏ uống luôn đó làm không đó như này bạn nói làm liền cho nó gọn trời ơi da hổ độn này ngon lắm cho bụi chút nha bạn lấy lấy cái ly đi, lấy cái ly đi rồi rồi rồi em muốn không uống rồi hả vâng. uống rồi hả giờ cho nó uống lại này anh ta thôi dù gì cũng là chủ mà uống mùi gì mùi gì cũng được anh mùi gì được không mày chắc uống sô lai không một phải lắc đâu các bạn không một phải lắc thôi ngu rồi Vậy là uống muỗng rồi Chọc vô nó hơi mất vệ sinh mày Nói chung là mình là mình sếp nói nhưng mà đâu có làm gì được Để có chơi game luôn Chọc cho nó hơi mất vệ sinh Này mùi gì ra, mùi đậu phộng Quá trời mùi luôn biết hết biết mùi gì luôn rồi ai một cái lọ này là 42 gram protein đó nha, cũng đùa đó nha ba Nó hơn lên body 2 gram đó Nè, thấy chỗ này không? Chỗ nó dư dư ra nè Chỗ dư nè, cầm lôi lên ba ơi cho nó văn minh đó đẹp chưa không cần phải lắc luôn đó ơi ơi rồi em uống rồi đi chút xíu qua tròn ốp chú uống chứ mình em uống xong hết rồi chấm dứt cái lọ ở đây nha các bạn nói chung là này là như ngày như uống chừng ba ba bình á kêu là quay là có thở bốn bình có tiện thôi để đây chân chân có như là đi xuống còn hết rồi đó về có ít sạch ra à, loại này không nhiều wow. loại này loại dân chơi các bạn nên loại này ít lắm nên các bạn mình mới nói các bạn đó là bạn mua cũng hơi khó đó còn cái tên của cái hãng này nó dài lắm bạn Diêu là biến đọc đó Diêu sẽ là sức Na Uy Diêu không có bây giờ chưa bây giờ GPA hãng này đó là lý do của Diêu nha cái này là ps bạn kêu là sức ps còn kêu là sức uh, ờ, ờ, Na Uy gì đi cho nó gọn còn bạn mà muốn kêu tên nó có tên nè tên nó dài thọ luôn rồi tin for bay cầm gì đó bay cầm bay kẹm gì đó nó dài đó nói chung thôi đừng đừng đừng không cần biết tên sức na uy cho nó phát răng nè tại cái cái gì đó của na uy nó đẳng cấp rồi bạn nên mình lấy cái chữ na uy ra mình pr cho mình sức luôn thì nó sẽ dễ giàu sọ các bạn hơn nha bảo đảm nói câu này chắc không các bạn cũng giận mình lắm nhưng mà giờ nó không cảm mệt quá xuống đây là video trách nhiệm thôi còn những cái dòng này các bạn thị trường việt nam xe hầu như là chưa có cái này là bột cái loại này là bột nha các bạn nhưng mà không phải là cái bột cái bột bỏ vô bạn uống mà cái bột này nè bạn đổ vô nước bạn quậy như trứng vậy đó bạn quậy như cái trứng vậy đó hiểu không cái trứng gà nó vịt á bạn quậy vô đó xong bạn để cái chảo không dính bạn để ập nước ập phát bột vô 30 giây xong nó như chiên trứng vậy đó bạn nói chung cái này làm như chiên trứng vậy đó, đó rồi xong nó sẽ thành cái dạng bánh để vô bỏ bỏ vào miệng mà ăn nó kêu là bánh protein loại này duy rất là thích nè để thấy ông anh làm ra hình bánh này nè duy ăn rồi duy ăn rồi các bạn thích lắm mới mới, mới nhập nói chung là để mà nhập cái phát triển một cái sản phẩm nào đó, thì thường nó phải có gì đó đặc biệt nó phải có một gì đó nó, nó, nó, nó ấn tượng thì duy mới là nhập chứ còn không thì duy không về nhập hết cái loại này đừng coi thường đừng coi thường cái loại này duy sẽ review riêng cái loại là di điều yêu liên nó rất là tiện các bạn ở trong cái hộp này nó sẽ có một đống túi và trong đống túi nó sẽ có một đống bột đó cái này rất là tiện nha nó tiện ở cái chỗ á là bạn bạn mua cái này xong bạn lột ra bạn tháo bạn bỏ vô cái vỏ nó nhỏ nhỏ như có liên vậy đó mà mà cái này có tác dụng nó là đẹp da nó đẹp da chứ nó nó nó nó, nó là protein thôi nhưng mà cái thằng này protein là protein protein protein protein gì đầu tiên gì nghe đồn như đầu tiên cá hồi thì phải ra wow. thằng La Uy rất mạnh về cá hồi các mọi các bạn ăn cá hồi đầu kia này đầu tiên từ cá hồi đó bạn thấy không nó chứa tới 23 phần trăm collagen 23 phần trăm collagen nên này tác dụng chính của đẹp da mà đầu tiên chất lượng cao từ cá hồi vậy thôi thì cái này là Duy uống để cho duy trì cái làn da tuổi 36 của mình không có, không có gì căng á nhỏ thôi <laughs> rồi dưới cái nhỏ mà là cái bự nè cái này à, mẹ ơi quá thật sự đấy khi mà nhập sức Na Uy là cái sản phẩm này là nó đấu tranh tư tưởng của gì nhiều nhất có lần nhập chúng ta nhập xong rồi anh gặp cái ông nội ngay lại chứ ai ngày xưa Duy Nguyễn chơi gì ờ, chơi cái gì gì gì Simon Sơn hả Duy Nguyễn chơi gì xi măng quá giờ ông nội ông dám bán chơi nguyên vũ luôn cái này nó bự lắm nha các bạn nó tới bảy ký mấy rồi đó nó nặng lắm nó nặng là nó phải làm một cái hộp này cho nó chắc cái bịch sao nó bể mà đường xá xa xôi vô phùng này nọ và thêm cái tiêu chuẩn của vùng châu âu bắc âu á tiêu chuẩn nó cao lắm mà nhìn thấy cái bịch cái cái, cái, cái hũ này nó cũng xịn sò rồi nó cũng nó khá là đẹp đó không tất nhiên là duy không phải là quảng cáo nên duy không có nói về thành phần duy nói là cái đây là cái dòng mask cao năng lượng dòng mask cao năng lượng của sức châu âu thì một cái hãng sức nó sẽ có một số dòng mà gọi là dòng chủ lực thì chỉ sẽ nhập phân phối những dòng chủ lực đó thôi đây đây là sức max cao năng lượng dành riêng bạn nào mà ốm ốm cần tăng cân à, tăng cân tăng cơ hay là à, phục hồi thể lực sau bệnh gì đó ốm yếu gì đó dạng vậy thì à, đó là mask duy nhất mask duy nhất của cái hãng bạc câu tiếp theo tới quay quay thì là bbt phân phối quay này quay tắt đây quay tốt người ta chương trình này chỉ cho nó nước sản phẩm thôi tại vì mà để hiểu sản phẩm của bắc âu nó theo cái chuẩn khác thằng bắc âu á cái cái nutrition này nè phải, phải phải dịch lại phải lượt lại thì các bạn cũng có thể hiểu được chứ bạn nhìn nutrition này đầu tiên mình nhìn sao lạ nó không giống như chuẩn mỹ các bạn mỹ thì nhìn quen rồi còn này nhìn nó hơi lạ lạ tí cái hàng này là quay tất đó. quay quay của bắc âu sao là không có loại quay này còn bây giờ mình đi qua mùi thì á là mask này á nó có hai mùi đầu tiên á, là mùi sô cô la thứ hai là mùi dâu nó có mùi vanilla không biết không có hàng kia nó không lấy không biết à nó gì không biết nha rồi thằng quay á, thì mùi nó nhiều hơn được ba mùi đây là mùi dâu còn này là mùi uh, sô cô la trên là mùi vani còn thằng uh, bên cây hình như có một mùi à bên cây bánh là một mùi rồi thứ hai á, là cá hồi này chắc được nhiều mùi nè cá hồi hai mùi hả mùi này mùi lu raspberry còn mùi nữa là mùi uh, mùi trái cây nói chung mùi dâu với mùi trái cây đó thì đó là tất cả những cái sản phẩm đúng không của sức bắt đầu đã có mặt tại bvt và đây cũng là những cái sản phẩm bán chiến lược trong cái dịp tết luôn nó, nó bên cạnh những cái những những cái sản phẩm truyền thống thì đây là những sản phẩm mới nó truyền một cái làn gió mới đến cho cộng đồng Zimmer và và cộng đồng người yêu thể thao mà thích những cái loại thực phẩm mà nó xanh sạch đẹp luôn Duy Nguyễn không chỉ bán súp cho Zimmer hay bạn không phân phối súp cho Zimmer Súp là dành cho đời sống Súp là dành cho vận động Súp là dành cho thể hình Và những cái sản phẩm mà Duy Nguyễn phân phối Nó luôn là một cái chất lượng Và phân khúc cao hơn thị trường khá là nhiều Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video Đây là các bạn giới thiệu những sơ sơ Những sản phẩm của súp Bắc Âu Xong cái video này thì thời gian sau Duy Nguyễn sẽ làm tiếp những video review sâu sắc hơn về từng sản phẩm riêng 要不然，晚了空调？